happened to còn tối hôm qua có mưa cho nên là sáng nay mình ờ, anh em mình di chuyển vô rừng ờ, bằng xe máy rất là khó khăn nha những cái dốc đứng như thế này thì nó sẽ trơn trượt hơn bình thường mà đường khô thì đi nó sẽ dễ hơn <laughs> lên nóng nổi luôn kìa tới đây là bắt đầu thấy bắt rồi mình thì nhỏ lớn sợ mấy con sâu bò kiểu này đây mấy anh em bây giờ thì uh, tới lãnh địa của bọn bắt anh em mình vẫn dùng nước muối để khử à, nó bu dày anh nè à. ừ, nè ừ, nè nhìn nó nhảy ra nè đó à. ừ. thấy gớm quá mặn lắm tới nó chết luôn à. ừ xịt xịt nhưng mà hạn xịt để em vô em đi khóa xe đừng nguy hiểm đây đừng nguy hiểm đây đừng nguy hiểm đây ừ, ừ. chấm bừa ra anh chấm xung quanh cái dớ chấm được ờ, cái cây cái cái này xịt có được đâu cái vớ này nó cái vớ này nó không có thấm ông ơi nó không có thấm nước <laughs> cái quần cũng chống nước mà cái quần cũng chống nước mà cái vớ cũng chống nước <laughs> bôi kiểu gì hả Đâu có đâu mấy cái vớ này mua nó nó tự nó ấy ờ, ý đùa vậy thôi cầm cầm cầm quay gì tôi cũng được ừ. cái chai nước muối của con này nó dính muối ra. rồi ừ. nó dính muối rồi bởi vì nó lấy cái chai xịt kiểu này là không được ừ. sợ vắt quá mọi người <laughs> <laughs> à, thấy nó bò bò nổi da gà hết trơn <laughs> rồi sao nó tắt màn hình rồi không sao nó nó nó ừ. tiết kiệm pin ừ. đó giờ không xài máy này mới biết ở đây còn ít ha chưa ra nhiều ha ừ có mấy cái chỗ không ờ, biết nó quay ở đâu mà một cái cành lá nhiều cả, cả, cả chục con nó bu ngoắt mẹo ngoắt mẹo nhìn ớt cái clip của em hồi đó bên cỡ chừng 10 con mười mấy con bu á ừ. cái clip của em lúc trước em đăng lên facebook á ừ. nhưng mà giờ kiếm không thấy đâu rồi lâu ngày quá nó trôi mất hình như nó xó cái nít bôi Facebook chưa đó. có cần bôi ừ, không để lát em bôi sao đâu đi đừng có đi ai da ai da cái cây này nữa chứ ủ tiếng nó đi ờ, đi toilet rồi hả có cái ống cần này rối thiệt chứ bởi giờ anh đi anh mang anh cần nhiều khúc đi nó khỏe đường đâu thần khó chịu thì tiếng nó biết đường đi không chứ bu mà tiếng nó đi toilet mà ừ đứng đây đợi nó bu dày mấy con ừ. Ừ. dài như đĩa ấy ừ. chưa đứt anh em ơi đứt đầu rồi đứt đầu là chết hả đi vòng qua anh tiếng ơi vòng xuống à tiếng to ông đó vòng ừ? to mặt kìa đó kìa Ông mật hả? Ừ. Không ông Vũ. Ừ, nó vô trồng. Thấy chưa? Ừ, thấy. Vô trồng luôn. Wow. Có ăn mật. Ông rùi đúng không? Ông mật. Ừ, thì cái giống. Ông mật này nó đóng như. Ừ. Wow, chắc có mật lắm. đi từng bước cẩn thận điểm dừng xe máy để ờ, tới được con suối thì ờ, phải mất một tiếng rưỡi đường đi bộ như vậy nha các bạn ừ? lấy muối bột á giờ quần mình ướt rồi đây nhiều lắm nha thấy nó bu quá phần <laughs> này. bu đầy dày nè ừ. đứng ở đây ngay ngay ngay lãnh địa của nó nữa ừ. quá trời à, hình như ngay chỗ nào cũng lãnh địa của nó hết <laughs> ừ. vô đây là vô trong khu này là lãnh địa của nó bắt con chơi <laughs> bắt về nuôi chơi này. À, được gì à. nhét vô trong cái cái này phải đỡ đỡ hơn con nào nó đâu tôi hết à, cắt muối thôi chắc không ăn muối dắt ư nhét vô mà người không ăn muối anh nhét vô đó nó đâu có chui trong đó đâu anh nhét cái đó là ừ. nó bu lên nó bu ngoài mà kìa nhìn cái chân kia nó bu lên tới quần rồi kìa đó bộ <laughs> bộ dùm đi à. nè nói ừ. đi anh không có dám đụng tới con dắt gớm gớm vậy dơ dơ chơi hết đi chứ rồi đó nó hết lên đó đó vô đây là không sợ gì hết á mình đi nó ướt á ừ. không đó nó mặn vậy là hết rồi miếng à, mình đi nó ướt nó nó nó dạ. à, đi vào bên kia anh ở bên kia bôi rồi không không quá trời lúc nhúc à, dạ, đúng vào tay nên phải tay đứt á ừ, hôm qua đi làm nó đứt cỏ ra Hãy subscribe cần rửa tay nè có gì tại anh em đang ăn trái mâm xôi đây. chưa quay nói rồi ừ, đây mâm xôi mâm xôi rừng ăn ngọt đôi chua không chua chua ngọt ngọt ngọt nó ngọt mà ừ. trái bự kìa mấy chùm bự kìa xưa hay ăn cái này lắm hồi còn nhỏ ừ. này nó khô cằn quá trái nó không ừ. lớn trời nó leo tuốt kìa ừ, cái này leo mà họ đi anh em mình đi mang thực phẩm rất là hạn chế nha các bạn tại vì ờ, đường đi rất là dài đi ờ, câu cả ngày có khi đi tới 7 ừ. 8 tiếng cho nên ừ. là cái cái đồ đạc mình mang theo không có được nặng quá cho nên là tận dụng có trái gì ăn trái đó gặp cây gì ăn cây đó sau gần một tiếng rưỡi thì anh em ờ, tụi tôi đã tới suối bây giờ sẽ tìm chỗ để cắm trại nghỉ ngơi ờ, một chút rồi sẽ đi câu luôn ก็ได้การนะ suối đẹp không anh em tại vì ngày hôm qua hôm kia mưa cho nên là nước cũng ờ, không có trong lắm khúc này là chỗ ờ, anh em cắm trại ở trên khúc đó là anh em cắm trại lại gần mấy cái lô ô để mình làm trôi anh luôn á dính gì em hả dính con gì vậy nắng lên nó ăn mà từ từ á kệ nó chạy à, ờ, cá ngựa ngựa bự có kẹp không có cái cái ấy của em à hả có cái cái chìm của em á dòng đi dòng cho nó ngựa đi mấy cái bãi này sợ người ta quậy á động cái maxi nó đi mấy cái lỗ khác hết à bự trời chạy dữ ha dây dèo có mang theo không bây giờ anh anh có có cầm không bên bên ba lô anh bên ba lô anh mãi rồi của em nó đi thì sáng chọn em quăng hết trên ấy rất rất hợp mồi đông hợp mồi lại nó cá đó, mấy cái dòng này lực nắng lên nó mới ăn đó còn sợi sợi ơ ờ, à, vậy thôi giờ cầm đi cầm anh qua lấy dèo ừ. qua đâu ngồi quấn đi lỗi kia mua đôi giày khác rồi hả cái giày này không có bám bên đây có chỗ cắm trại nè có ai đốt lửa đây nè không thấy người đấy hai làng ở đây Mm. Ủa, ngựa to dữ ta ừ ở trong này sợ đó không đấy chỗ đá không coi là có ngựa to dữ ừ. đủ cày đá không hai thầy trò dính à mấy cần của nhóc không à. cần nhóc không có xả lắc được nó sâu không ham đánh ở cái à, ham đánh ở cái chỗ kia quay lại mấy anh em dính ờ, mấy con cá ngựa liền luôn các bạn mấy cái bãi kia bị động mẹ rồi chặt cây mấy bữa mấy cây đó mới chặt hả cái cây phía dưới đó gió gãy á đâu mà gió gió gãy ở đây ai mà dám chặt cây thấy giống như trời chặt đọt lan á chặt cây nào cũng trọc đọt hết trơn ờ lấy lan ở đây thì họ đã có tại vì không có lan em với mấy em kiếm hết rồi ừ. cái ao mà sâu mà bự mấy con mấy con blue đó còn mấy ao này chỉ có cá ngựa thôi với mấy con nhỏ nhỏ thôi còn hàng nửa ký nó mới lên đây thôi ừ. quấn nãy ừ. à, giờ mấy anh ngồi dưới kia không với có quấn đâu cái dép này đi không được trơn lắm bắt mấy ông lụi ông đi mất tiêu luôn cùng nhau dép đi đâu được đâu mà đi đi dòng ơi nó dép trơn vải đái không phải dép anh trơn đâu mà ừ. cái nào nó cũng trơn hết á không anh anh đi rồi còn thua đâu dép rốt nữa em đi được đầu tiên rồi em té lên té xuống dép rốt kia nó cứng á nó nó giữ cái chân mình ừ, cái đá này nó trơn cực kỳ luôn á ừ. phải giỡn đâu khi mà anh quen rồi nó bẻ giò đau giò lắm chứ quen nó cắn giò đau lắm chứ tại em đi nhiều lần rồi đó ừ. em biết cái biết là cái thế nó cái ủng này nó bằng nhựa này nó cũng trơn còn cái gì Má nãy xỉa mấy cành cây kia Nãy xỉa mấy cành cây kia tưởng tưởng loại chân chứ cũng lên con anh Hả? cũng lên con Cái gì? Cái ngựa <laughs> đi gặp mấy cái hòn nó trên vậy mà nó vẫn trơn nha ôi da sảy sảy sảy sảy sảy mới sảy có cá nha nó dày dày dày dày dày luôn à. quấn đi uh, ôi má chạy hoài vậy chắc cá nhỏ với cá lớn là nó vô hồng liền chứ con gần mấy cái cây chìm á nó ăn trong đó ăn ra luôn á Nó ngựa Có, có quay ờ, khúc sau Trời nó quấn méo lưỡi hết luôn à, ghê không? Con đó méo lưỡi rồi anh, con to rồi sao anh? Con to là thôi luôn á con này có có bỏ bịch không hả bơi luôn bơi cho khỏe vâng <laughs> vâng từ từ thôi canh đúng đường rồi nếm à, được con má cái cành cây <laughs> đủ à, cái lỗ kia đẹp quá kìa lõ thịt chính cá chính cá hay ta ngựa ngựa nhỏ buồn chết mấy giờ dùng câu nó không chịu ăn ừ. bỏ vô túi gì đi đường nào bên đó đi được không Bên đó đi được không? Tôi đi bên này hôm bữa quăng nhiều đường lắm chứ nó quăng lại cái đường của mình nó dính cái nóc dạ hả đi bên nào bên đó hả hay bên này đi bên này nè hả ai sấy cái gì vậy chính hả lội lội lội lội theo nó tắp buông đóng được phát cái máy tua thấp quá ha quay thấy chậm rì Hả? gì? Nhiều khi đánh tua thấp nó lạ trầu kiểu cá lớn cá lớn nằm bãi hết lâu nó ngồi lên hủng trên này còn không còn hủng trên này không cá nhỏ không biết cá gì Ủa dòng con đi ngon lành chứ Sao của dưỡng nó đi khác người hết hồn hết hồn anh em ơi ngựa hết hồn tới chân luôn mà nằm ngay dưới chân luôn còn mới vô tới chừng 他里有在熬的，你看。 đào lớn rồi đó nó nấu nướng cơm đi cẩn thần chỗ này càng bắt lên lên hàng quay lên hết lên maxi rồi maxi maxi à. maxi mày uống ngựa thế maxi maxi maxi maxi nhỏ cái từ nó quấn em không nhỏ đâu từ từ từ từ rồi để nó vòng ra maxi con á im lặng quá im lặng quá từ từ em kéo lên đi ép nó vô bờ đi ép nó vô cạn đi bự cái đâu nhỏ đâu ăn sâu không vậy bự lắm á ế từ từ á cẩy cần kìa đừng cầm dây chỗ định mệnh nha anh em lúc nào cũng có hồi nãy băng xuống đây cho đỡ mệt thì em đi em nha không ý là nãy không đi từ đây xuống từ trên kia đổ xuống đây cho <laughs> đỡ mệt chưa lên luôn hả ừ. <laughs> từ từ à, thì lợi hại ghê đâu ôm lên coi coi ừ. quay vô gì quay vô Ủa? quay nãy giờ quay cắn ờ, ờ, thôi hai video cùng nhau có sao hay quá tiếng ơi amazing good job em cuối cùng thì anh em mình cũng đã tìm được ờ, okay. nó nha các bạn cái này nhìn giống nấm linh chi các bạn chứ có phải nấm linh chi không ha giờ mình à, nghỉ ngơi một chút cái tay mình từ sáng giờ đeo găng tay nó bị à, ẩm nhiều quá giờ cái tay nó nớt ra nó phồng lên thấy ghê lắm giờ thì anh em uh, chuẩn bị uh, ăn trưa 12 giờ mấy gần 1 giờ rồi em kho ui kho hả này nãy nó cắn em rồi kho hả kho kho tiêu quá ừ. ăn ba trái bùi chét luôn cái ừ. con mà bự bự chặt cục cục cục thịt đem lên nướng á ừ. nướng như là cái gì quên rồi ta như thịt bò ăn thịt bò làm cái gì nướng cục cục chờ đi lấy nước uống nha mọi người đây là mình đang ờ, sử dụng cái bộ ờ, lọc nước để uống trực tiếp mình ờ, cái cái cái lọc nước thì mình phải tìm những cái nguồn nước chảy nha các bạn không không nên dùng lọc ở những cái ao tù hoặc là nước không chảy thì nó sẽ có nhiều cái cái vi khuẩn ở đó hơn cái này là cái bộ lọc để ờ, lọc nước uống ờ, trực tiếp nha các bạn nhưng mà hiện tại thì ờ, anh em mình không có đun được không có nấu sôi được cho nên là phải uống qua một chút xíu thôi uống cho đỡ khát thôi còn lọc thì lọc chứ anh em mình vẫn phải ăn ăn chín uống sôi nha các bạn nước này mình lấy sẽ uống trực tiếp lọc trong trong như nước aquafina luôn trong anh trong vắt cầm cầm này ừ cháu vô bữa anh mua bao nhiêu đây chín trăm mấy á Ê, nó, nó qua bộ bộ cái này cái này cái này hình như là một một triệu rưỡi cái này triệu rưỡi nó có nó có, có thay lọc cho ừ, nó vệ sinh được ý là mình mình mình nó có cái ống bơm á bơm ngược ra để vệ sinh à. chứ không không cần phải cái này nó lọc, lọc tới nhiều lắm nó tính là mấy chục ngàn lít lận nó ở trong bịch này là có lọc luôn hả? em để để thấp xuống để à ừ? trong bịch là không bịch này là nước nước ngoài múc vô đó Ừ, còn, còn cái này lọc lọc là lọc qua này thôi ừ. nước trong vắt ha rồi cơm nước đâu ờ à, chai nước của em đâu uống coi có vị gì không bình thường thôi mà không không có vị gì luôn Lấy thêm miếng nước nữa chứ để hồi mưa tay ừ, nóng hả ừ. tay bóc luôn ừ. giờ là 2 giờ chiều nha các bạn và trời thì uh, bắt đầu đổ mưa cũng không có sạc được GoPro á không sạc được máy quay cho nên cũng không có quay được cái những cái cảnh mà dính cá ham câu quá cho nên anh em mình đi uh, xa cái điểm cắm trại rồi uh, đi về thì trời nó tối hẳn luôn rất là sợ các bạn ở trong rừng mà phải đi men theo suối để về mất tới 2 tiếng mấy đồng hồ mới về tới giữa một cái ờ, trời tối đen như mực gì đó với lại một những cái đèn pin nhỏ thôi hết ngày thứ nhất thì mình thấy là ở trong rừng á nó có nhiều thứ để sợ hơn là những con vắt những con ờ, côn trùng các thứ